Thương hiệu máy kéo Zeter với lịch sử gần 75 năm đến từ Cộng hòa Séc châu Âu cùng công ty Goldmas với sứ mệnh mang đến những sản phẩm chất lượng cao trong ngành máy móc và thiết bị nông nghiệp cho doanh nghiệp và nông dân Việt Nam đã vinh dự trở thành nhà tài trợ chính cho Hội trợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2020 diễn ra từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ với chủ đề Ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, quy tụ hơn 250 gian hàng và 100 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự nhằm kết nối giao thương, hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội, hợp tác kinh doanh. Ngành nông nghiệp Việt Nam ngày càng được công nghệ hóa để nâng cao năng suất, trong đó máy kéo là một trong những máy móc nông nghiệp không thể thiếu của bà con nông dân. Hiểu được điều đó, công ty Goldmars nhập khẩu và phân phối thương hiệu máy kéo Zeter của Cộng hòa Séc châu Âu với 5 dòng sản phẩm Utilis, Global, Major, Rosima, Fortera về Việt Nam. Khi nhắc đến thương hiệu máy kéo Zeter là nói đến độ bền cao và chi phí vận hành tối ưu được hơn 1,5 triệu khách hàng hài lòng trên thế giới từ năm 1946 đến nay. Với công nghệ đơn giản tiết kiệm nhiên liệu, động cơ hộp số được sản xuất 100% tại Cộng hòa Séc, giá cả phụ tùng chính hãng hợp lý, bảo trì chi phí thấp và mức khấu hao năm đầu chỉ có 29% so với 52% cho các sản phẩm cùng loại. Ngoài ra, nhằm mang đến hiệu quả tối ưu và phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp tại các nước châu Á, Seter liên tục cải tiến sản phẩm để phù hợp với thị trường châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Điều đó đã được chứng minh trong Hội trợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2020 khi gian hàng Seter đã được đông đảo bà con nông dân tham quan và đánh giá cao về sản phẩm. Tiêu biểu là hai sản phẩm máy kéo nông nghiệp Seter Mazer 75 với công suất 75 mã lực và Mazer 80 với công suất 80 mã lực được trưng bày trong hội chợ đã được đánh giá tích cực bởi những ưu điểm vượt trội về động cơ, tiết kiệm nhiên liệu, mô men xoắn cao, công nghệ đơn giản, vận hành trơn tru, hệ thống truyền động và thủy lực được điều khiển bằng cơ khí, không chỉ có khả năng nâng cao mà còn kiểm soát khởi động trơn tru và những điểm khác biệt mà ít sản phẩm cùng phân khúc có thể đáp ứng được. Ngoài ra, Goldmass còn mang đến hội chợ phụ tùng chính hãng và các sản phẩm bổ trợ giúp tối ưu hóa về chi phí, chất lượng, vận hành cho bà con nông dân. Với mong muốn đưa thương hiệu máy kéo châu Âu Zeter đến gần với bà con nông dân một cách thuận tiện nhất, công ty Goldmas đã triển khai hai showroom tại số 119 xa Lộ Hà Nội, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, Bình Dương và số 1882 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, An Giang để bà con nông dân có thể tham quan và trải nghiệm sản phẩm. À, trong thời gian tới thì Gia Tơ Việt Nam mong muốn là sẽ trở thành một thương hiệu uy tín, đáng tin cậy cho bà con nông dân tại Việt Nam. À, Gia Tơ Việt Nam đã có kế hoạch phát triển các cái chuỗi showroom ở An Giang, ở Long An, ở Đồng Tháp và ở Kiên Giang à, và song song với đó chúng tôi sẽ tổ chức những buổi trình diễn và hội thảo giúp cho bà con nông dân tiếp cận được với thông tin máy móc đến từ Zetter và được trải nghiệm lái thử dòng máy kéo Zetter châu Âu. Với sứ mệnh nhập khẩu và phân phối máy móc và thiết bị máy nông nghiệp chính hãng đến tay khách hàng với sự hài lòng cao nhất, dịch vụ tốt nhất và giá thành tốt nhất, công ty GOMAS sẽ luôn đồng hành cùng bà con nông dân và các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp đưa nền nông nghiệp nước nhà ngày càng hiện đại và phát triển